Và bây giờ thầy sẽ cùng với các em Chúng ta sang ví dụ 1 tích nhanh Đây thì có âm 2 phần 5, 3 phần 11 và 2 phần 5 Ở đây chúng ta là yêu cầu tính tổng 3 phân số Nhưng các em quan sát đây cho thầy Chúng ta có rằng là âm 2 phần 5 Em nhìn nhá Chúng ta có âm 2 phần 5 Và 2 phần 5 là hai phân số đối Đúng nào Cho nên chúng ta sẽ sử dụng tính chất giao hoán đừng để để chúng ta đổi vị trí 2 phần 5 với 3 phần 10 11 đúng nào sau đó chúng ta sẽ cộng hai số đối mà tổng của hai phân số mà là đối nhau thì bao giờ cũng bằng bằng không này rất đơn giản ta làm như sau Ví dụ một các em nhé Nào chúng ta có nào Trừ 2 phần 5 Cộng với 3 phần 11 Cộng với 2 phần 5 Và bằng này chúng ta sử dụng tính chất giao hoán là ta có là âm 2 phần 5 cộng với 2 phần 5 và cộng với 3 phần 11 và bằng là âm 2 phần 5 cộng 2 phần 5 của chúng ta là bằng 0 cộng với 3 phần 11 mà 0 cộng với 3 phần 11 tức là bằng 3 phần 11 Ok rất đơn giản để các em tính tổng được 3 phần phần số